Chào tất cả mọi người, thì tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Văn Thiết thì ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 tôi đang có mặt tại à, điểm cắt giữa cao tốc Dầu Giấy Phan Thiết và cái điểm nối xuống tại khu nghiệp Hàm Kiệm của huyện Hàm Tân Nam, tỉnh Bình Thuận thì phía sau à, mọi người có thể thấy đây là một con đường à, liên xã tại khu công tại xã Hàm Kiệm nằm ở phía sau khu nghiệp Hàm Kiệm từ cái điểm cắt này mà ra đến quốc lộ 1A thì có chiều dài là khoảng 2,5 km thì mọi người có thể thấy phía sau ờ, này thì các cái ờ, công trình các cái máy xây dựng đang thực hiện ờ, để thi công tuyến đường cao tốc dầu dây Phan Thiết ở phía xa xa này. Đó, những cái máy xây dựng cao thì đang thực hiện sâu ở phía bên trong để làm đường và làm mặt bằng. Hiện tại thì mặt bằng ở đây cơ bản đã được hình thành, giải phóng và đã được làm. Thì Phía sau này thì ờ, cũng đã thông tuyến này. Cả cái mặt bằng ở phía bên kia thì cũng đã được ờ, giải phóng và đã được làm Nhưng mà cái tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết này thì ờ, sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2022 Thì cơ bản mặt bằng đã được thông tuyến và đã được hoàn thiện Hiện tại thì những cái máy móc xây dựng thì đang làm những cái bước tiếp theo để tiến hành rải à, thảm nhựa thì à, đây là một cái điểm cắt cực kỳ quan trọng sau này thì à, cái điểm cắt này sẽ có tuyến đường dẫn xuống và đi gần khu công nghiệp Hàm Kiệm rồi sẽ có một cái tuyến đường chạy thẳng xuống siêu thành phố biển Novago Phan Thiết luôn từ đây đến Novago Phan Thiết thì khoảng 11 km thì bây giờ tôi sẽ quay một đoạn video cái lộ trình từ ờ, cao tốc dầu giấy Phan Thiết điểm cắt tại ờ, Hàm Kiệm đi ra ngoài quốc lộ 1A với cái quãng đường khoảng 2,5 à, km để ờ, cho mọi người có thể hình dung ra được cái tuyến đường này hiện tại rất là nhiều xe công trình à, chở đất đá để vào thi công cao tốc dầu giấy Phan Thiết vì thế con đường này rất là bụi con đường này tuy nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều xe cộ chủ yếu là xe công trình để thực hiện thi công cao tốc dầu dây Phan Thiết thì tuyến đường này sau khi mà cao tốc ờ, dầu dây Phan Thiết hình thành thì ờ, con đường này chắc chắn sẽ được ờ, mở rộng thêm đây là cái tuyến đường chính để xuống chỗ khu nghiệp Hàm Kiệm và sau này thì sẽ kết nối xuống siêu thành phố biển Novagua Phan Thiết với cái khoảng cách từ ờ, cao tốc xuống ờ, khoảng 11 km Mọi người có thể thấy hiện tại đường thì ờ, khá là xuống cấp do rất là nhiều xe công trình chở đất đá với tải trọng lớn nên con đường nó sẽ không ờ, được ờ, chất lượng như bình thường phía xa xa kia là ờ, tòa nhà thuộc ờ, khu công nghiệp Hàm Kiềm 2 đây là một cái khu công nghiệp ờ, có quy mô rất lớn tại tỉnh Bình Thuận với rất nhiều nhà máy và xí nghiệp nằm ngay cạnh cao tốc dầu dây Văn Thiết và có khu đô thị Nam Văn Thiết ở trong khu công nghiệp thì sau khi mà cao tốc ờ, kết nối thì ờ, tuyến đường ờ, đi từ Sài Gòn về Phan Thiết thì mọi người có thể di chuyển trong thời gian khoảng từ 2 tiếng đến 2,5 tiếng đây là tuyến đường ở phía sau ở bên trong khu nghiệp Hàm Kiệm khu nghiệp Hàm Kiệm thì đang được mở rộng và đang thực hiện thi công các cái tuyến đường nội bộ mọi người có thể thấy là rất nhiều xe công trình xe tải tải trọng lớn đang à, chở những cái vật liệu à, đất đá để vào thi công cao tốc trường dây phan thiết nên uh, đường rất là nhiều bụi ở hai bên mặt tiền đường thì có rất nhiều cơ sở thu mua và chế biến à, thanh long lớn tại à, huyện Hàm Thuận Nam. Thì sau này đây là một con cung đường à, khá là phát triển. Thì do xe đi vào Văn Thiết hoặc là đi xuống các cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại phía nam của thành phố Văn Thiết sẽ đi theo cái đường dẫn này xuống. rồi chúng ta sắp ra tới đường à, quốc lộ 1A rồi hiện tại thì rất nhiều à, nhà đầu tư đã đi trước đón đầu và tập trung à, nguồn vốn của mình để đầu tư vào bất động sản tại à, thị trường Bình Thuận ở các phân khúc bất động sản khác nhau bất động sản về đất nông nghiệp đất nền hoặc là các cái bất động sản cao cấp hơn là các cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng được đầu tư rất là lớn tại tỉnh Bình Thuận phía trước mặt chúng ta là con đường à, quốc lộ 1A thì từ điểm cắt cao tốc xuống đến quốc lộ 1A đúng 2,5 km rất là thuận tiện thì à, tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Văn Thiết nếu à, mọi người quan tâm đến bất động sản tại Văn Thiết thì hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại tôi bỏ trong video Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo